Xin chào tất cả các bạn Trở lại cùng với các em trong buổi trưa ngày hôm nay Chúng ta sẽ đến với buổi tổng ôn thứ hai Trong chiến dịch tổng ôn cho các bạn 2K6 thi vào 10 nhá ừ. Thế nên bạn nào đã lên xem phần phát trực tiếp này rồi Thì nhanh chóng, nhanh chóng vào học cùng với chị Ok không? Ừ, rồi, xin chào các em ừ. Buổi hôm, buổi hôm qua là chị thấy được tinh thần rất là hăng say của chúng mình Đúng không? Đang rất là quyết tâm và nỗ lực đấy ở đó có cả các anh chị 2K6 này có cả các em nhỏ có cả các em nhỏ 2K7 này tất cả mọi người đều đang rất là tập trung và quan tâm đến cái môn văn này của chúng ta đúng không ừ cố gắng lên các em nhá có những bạn là trong tuần này đã thi rồi đấy chị được biết là có những bạn thứ bảy tuần này đã thi rồi thế nên là không còn nhiều thời gian nữa ok xin chào các em nhanh chóng nhanh chóng chia sẻ phần phát trực tiếp này được không chia sẻ phần phát trực tiếp này và đến khoảng độ có 100 bạn vào học thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi học hôm nay nhé Ừ. Xin chào các em. Ok, buổi hôm qua chúng ta đã cùng với nhau ôn tập về một số những đoạn trích ở trong tác phẩm làng Và chị đã thấy được phản hồi của các bạn này Chị đã thấy được là chúng ta đã hiểu hơn được về cái cách chúng mình phân tích văn xuôi rồi đúng không? Thế hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục ôn tập về một tác phẩm <laughs> Ok, rồi, đầu khoảng 100 bạn thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi hôm nay nhé <laughs> Nếu như cần thiết các em có thể lấy sách giáo khoa ra luôn Hoặc là lấy giấy, lấy bút ra ghi chép cùng với chị luôn Được không? Ừ. Ok, xin chào các bạn Đúng rồi Chúng mình hôm nay là ôn tập môn ngữ văn lớp Lẫn các em nhỏ 2K7 đều cần phải xem xét Được không nào? Rồi, à, rồi, đã đủ số lượng rồi Chúng ta sẽ bắt đầu bài hôm nay luôn nhá Buổi hôm nay của chúng mình này, chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập về tác phẩm Lặng lẽ Sapa. Được không? Và nhân vật chính trong tác phẩm này đó chính là nhân vật anh thanh niên. Đúng không? Về nhân vật anh thanh niên Thế thì ở đây bình thường chúng mình học về kiến thức nền của nhân vật này Các em có những ý sau Một là chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh sống và làm việc Đúng không? Hai là chúng ta tìm hiểu về những vẻ đẹp của nhân vật này, gồm có những suy nghĩ đẹp này, những hành động đẹp này, những nếp sống đẹp này vân vân, đúng không? Nhưng mà trong buổi hôm nay, chị sẽ cho các bạn một cái sơ đồ về những vẻ đẹp của anh thanh niên thôi. Được không nào? Về những vẻ đẹp của anh thanh niên thôi Và trong đó chúng ta sẽ có những cái dẫn chứng liên quan đến nghề nghiệp của anh này Dẫn chứng, những cái dẫn chứng nhỏ xíu xiu thôi Nhưng mà chị nghĩ là nếu như mà chúng ta đưa được vào bài viết của mình sẽ rất là tốt Ok chưa? Cùng với đó chúng ta sẽ khảo sát một số những cái đoạn trích đặc sắc ở trong tác phẩm này Ok chưa nào? Rồi, đấy nhá được không? Ừ. Đầu tiên về nhân vật anh thanh niên Anh thanh niên có những vẻ đẹp nào? Đây chị sẽ tập trung về vẻ đẹp nhá Đó, ok chưa? Vẻ đẹp của anh thanh niên này Rồi Đầu tiên, anh thanh niên là một người yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Ok chưa? Yêu nghề này và ờ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Đó, đúng chưa? Yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Điều đó thể hiện ở cái gì? Điều đó thể hiện ở ngay chính cái hoàn cảnh sống và làm việc của anh Làm việc ở đỉnh Yên Sơn cao 2.600m Với biết bao nhiêu khó khăn và khắc nghiệt Đúng không nào? Nhưng anh thanh niên bằng cái tình yêu nghề của mình Bằng cái sự dám chấp nhận hy sinh của mình Thì anh vẫn luôn đam mê cái công việc đó Ok chưa? Nhá, anh còn coi công việc như là một người bạn Khi ta làm việc ta với công việc là đôi Sao gọi là một mình được? không hề buồn bã gì đúng không nào rồi tiếp tục là gì anh còn có kiến thức chuyên môn này rất là hào hứng kể cho mọi người nghe về các loại máy trong vườn về các cái loại máy mà anh thường xuyên sử dụng Chúng ta thấy nhá, bình thường Bình thường cái đoạn mà anh kể về các loại máy ấy Chúng ta có sử dụng làm dẫn chứng không? Bình thường là không đúng không? Chúng ta chỉ dùng một câu là gì? Là à, công việc của anh xoay quanh rất nhiều loại máy và nó đòi hỏi sự tỉ mỉ này Đúng chưa? Sự cẩn thận này và chính xác cao độ Nhưng ở đây chúng ta cũng thấy này Hãy để ý đến cái giọng điệu của anh thanh niên khi kể về những loại máy đấy người ta phải hào hứng như thế nào người ta phải say mê và đam mê cái công việc đấy như thế nào thì người ta mới kể tường tận và chi tiết về các cái loại máy mà người ta sử dụng này về cái công việc mà hàng ngày họ đang làm này đúng không các em nhá đó cho nên là chị thấy có một số bạn là hay bị quên cái phần dẫn chứng liên quan đến việc mà anh thanh niên kể về các loại máy ở trong vườn Đúng không? Ok chưa? Chúng ta có thể liệt kê ra một số cái loại máy thôi Ví dụ như là máy nhật quang ký này Đúng không nào? Đó, đây này, cái đoạn mà anh thanh niên kể về các loại máy đây này Đúng không nào? Ok chưa? Hay là cái máy để đo chấn động vỏ quả đất vân vân. Có rất nhiều các loại máy và anh thanh niên kể về nó bằng cái sự hào hứng, bằng cái tình yêu và sự say mê của mình. Đó, ok chưa? Rồi là gì? Anh hiểu rõ tính chất công việc của anh Với cái vai trò trong công việc của anh là gì? Là anh dự báo thời tiết này Đúng không nào? Đó, dự vào việc sản xuất, phục vụ chiến đấu Đấy, rồi là gì nữa? Công việc của cháu ảnh hưởng đến biết bao nhiêu công việc của anh em đồng chí dưới kia Thì người ta say mê công việc này yêu công việc của mình trân trọng công việc đó nên người ta hiểu được là công việc này có vai trò như thế nào ok chưa được không và đặc biệt nhá và vâng, nhờ có công việc này mà anh cảm thấy luôn tự hào và hạnh phúc khi anh biết được có công việc của anh mà góp phần cho làm nên những cái chiến công trong chiến đấu. Đúng không? Ok chưa? Đấy, rồi tinh thần trách nhiệm cao của anh là gì? Anh luôn tự giác và tận tụy. Các em hãy để ý đến 4 lần anh thanh niên đi ốp nhá. Đây, bốn lần anh thanh niên đi ốp Đây, chúng ta nhớ Chúng ta có những khung giờ ốp nào Anh thanh niên có những khung giờ ốp nào Đầu tiên nhá, đây 1 giờ, à 11 giờ Được không? 11 giờ 11 giờ Thì đây, 11 giờ đây Được không nào? 11 giờ nhá, tiếp tục 7 giờ tối 7 giờ tối Đây, 7 giờ tối Ok chưa? Rồi lại gì nữa? 4 giờ, 11 giờ, 7 giờ tối Đây, lại 4 giờ ở đây nữa Đúng không? Rồi lại 1 giờ sáng Các em thấy cái khung giờ ốp như thế nào? bốn cái khung giờ ốp này Nó trải dài cả một ngày luôn Đâu có phân biệt là ngày hay đêm đâu Đúng không? Trải dài cả một ngày luôn Thế nên là nói công việc của anh thanh niên đơn giản Thì cũng không phải là đơn giản ngày nào cũng phải là đúng những cái khung giờ này để báo về đúng không nào ra xem các loại máy này để báo số liệu về các em cứ thử nghĩ mà xem Bây giờ chúng ta bình thường chúng ta làm việc vào ban ngày thôi 8 tiếng ban ngày Rồi buổi tối về nghỉ ngơi Đúng không nào Nhưng mà anh thanh niên Đâu có giây phút nào nghỉ ngơi được trọn vẹn Đúng không? Đây cứ bốn, đúng bốn cái khung giờ này là phải đi ốp này, là phải đi xem số liệu này, là phải báo về này. Chưa kể là thời tiết khắc nghiệt nhá. Đó, hãy để ý đến bốn khung giờ ốp này và chúng ta có thể suy ra được rằng là gì? bốn cái khung giờ ốp đấy đã trải dài cả một ngày của anh. Đúng không nào? Không kể là buổi sáng hay là ban đêm, đó là một công việc rất vất vả. Nhưng mà anh thanh niên thì luôn tự giác và tận tụy thì chứng tỏ anh phải là một người có tinh thần trách nhiệm cao. Đã bao giờ anh lệch giờ ốp chưa? Chưa đúng không? Đã bao giờ mà anh không hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa? Cũng chưa luôn. Nhá, ok chưa nào? Thêm nữa này, thêm nữa Cái tinh thần trách nhiệm cao này Giúp cho anh thanh niên có cái tinh thần tự giác Có cái tác phong làm việc rất khoa học Các em có thấy là anh thanh niên thường xuyên rụng rã Là mấy phút mấy phút trôi qua rồi không? Rất là đúng giờ nhá Được không nào? Thì những cái lời nói đấy Đây này, chúng ta đừng bỏ qua những chi tiết nhỏ Ví dụ như đây nhá Đây khi mà anh thanh niên gặp gỡ với cả ông uh, ông họa sĩ và cô kỹ sư thì anh thanh niên còn tính ra là mấy phút để gặp gỡ này mấy phút để anh kể chuyện mấy phút để anh được nghe chuyện dưới xuôi đó thì cái việc mà chia những cái khung giờ đấy ra thì chứng chứng tỏ là anh thanh niên <laughs> rất là đúng giờ đúng không nào rất là đúng giờ trân trọng từng cái giây phút một và đó cũng là một minh chứng cho cái tác phong làm việc rất là khoa học ok chưa rất là khoa học và chỉn chu nhá Tiếp tục này, khi mà anh thanh niên trách nhiệm trong công việc thì anh luôn hoàn thành tốt công việc của mình và chúng ta sẽ chứng minh nó thông qua cái dẫn chứng về cái khung giờ ốp. Được không nào? Về cái khung giờ ốp đặc biệt là 1 giờ sáng rét bác ạ. Nhưng mà anh thanh niên vẫn hoàn thành thì anh phải trải qua cái cái cái cái điều đó rồi, anh phải hoàn thành tốt cái khung giờ ốp lúc 1 giờ sáng đấy rồi thì anh mới có thể kể lại như vậy được chứ. Đúng không nào? Ok chưa? Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ thử khảo sát một cái đoạn trích ở trong tác phẩm này nhá. Đây, Khảo sát đoạn trích từ chỗ này Công việc của cháu cũng quanh quẩn ở mấy chiếc máy ngoài vườn này thôi Những máy những cái máy vườn chạm khí tượng nào cũng có vân vân vân Cho đến chỗ đây Đây, cho đến chỗ Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy Xong việc trở vào không thể nào ngủ lại được đó, chúng ta có đoạn này thì chúng ta sẽ phân tích như thế nào nếu như mà đề bài cho chúng ta vào đoạn văn này. Được không nào? Cho chúng ta vào cái đoạn trích này Ví dụ như là em hãy phân tích về vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên Trong đoạn trích sau Và người ta trích ra cho chúng ta đoạn trích này Thế thì các em sẽ làm như thế nào đây? Bình thường về kiến thức nền thì chúng ta Trong đoạn trích này chúng ta khai thác được về hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên Đúng không? Ok chưa? Rồi gì nữa? Rồi là uh, cái tinh thần trách nhiệm của anh thanh niên khi mà anh đi và đo vào đúng cái giờ ốp Lúc nào cũng 1 giờ sáng dù là thời tiết khắc nghiệt như thế nhưng anh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình Đúng chưa? Đó, bình thường chúng ta chỉ có hai cái ý như vậy Nhưng khi mà đọc kỹ đoạn trích này các em sẽ khai thác được thêm nhiều những ý nữa đấy Ví dụ, đoạn trích này chúng ta phục vụ cho việc là uh, chứng minh cho vẻ đẹp của anh thanh niên, đúng không? Thế thì hoàn cảnh sống và làm việc nhá dù khó khăn và khắc nghiệt như thế nào thì sau đó các em phải suy ra được hoàn cảnh đấy cho thấy là anh thanh niên rất trách nhiệm trong công việc này, rất đam mê công việc của mình, có một cái tình yêu mãnh liệt với công việc của mình thì đấy mới là vẻ đẹp. Chứ các em chỉ nêu là hoàn cảnh sống và làm việc khắc nghiệt thì đấy chưa phải là vẻ đẹp đúng không? Đấy chỉ là các em uh, nêu ra thôi, liệt kê ra thôi chứ chưa phải là phân tích. Ok chưa? Nhá. Rồi, thế thì ở đây chúng ta thấy trong đoạn trích này này, công việc của cháu cũng quanh quẩn ở mấy chiếc máy ngoài vườn này thôi. Những cái máy vườn chạm khí tượng nào cũng có. Dãy núi này có có một ảnh hưởng quyết định tới gió mùa đông bắc đối với miền Bắc nước ta. Cháu ở đây có nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc đây, dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu. Thế cả cái đoạn đấy chúng ta thấy về cái tính chất công việc của anh thanh niên Đúng không? Về hoàn cảnh sống của anh thanh niên Đó là làm việc ở một cái đỉnh Yên Sơn cao 2.600m Và anh làm cái nhiệm vụ là đo gió, đo mưa, đo nắng tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu. Được không? Thì chúng ta có thể thấy đầu tiên cái đoạn này, vẻ đẹp của anh thanh niên là gì? À, là cái việc mà anh hiểu rõ tính chất công việc của mình này. Được không? Một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và làm việc ở một hoàn cảnh rất đặc biệt Đấy, anh anh Nhiên hiểu rõ tính chất công việc của mình Thì từ đó thấy được là tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Nhớ chưa? Nhá, đoạn này hiểu rõ tính chất Hiểu rõ tính chất công việc của anh Đúng không? Và từ đó ta thấy được là À, tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Anh hiểu rõ như thế nào? Anh hiểu là nhá Dãy núi này có một ảnh hưởng quyết định tới gió mùa Đông Bắc đối với miền Bắc nước của anh là gì? Là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu. Ok chưa? Đó, chúng mình hiểu không nào? Ừm, các em hiểu không nào? Đấy, đấy là điều đầu tiên, đấy là cái dẫn chứng đầu tiên được không? Ok chưa? Tiếp tục nhá, chúng ta đọc tiếp này, khai thác tiếp những cái dẫn chứng. Ở đây chúng ta đang làm thao tác thứ hai là cứ đọc lên đã và phân chia xem là những dẫn chứng này nó biểu hiện cho nội dung gì. Xong cái thao tác này thì chúng ta mới nâng lên và chúng ta mới sắp xếp lại tạo thành một cái hệ thống ý hoàn chỉnh. Nhớ chưa? Để chúng ta không bị bỏ sót qua bất cứ một dẫn chứng nào hết. Đây là máy móc của cháu. Cái thùng đo mưa này, ở đâu bác cũng thấy, mưa xong đổ nước ra cái cốc ly phân mà đo. Cái này là đây, cái này là máy nhật quang ký Chúng ta xem có những cái loại máy nào nhá <laughs> Đầu tiên là cái thùng đo mưa Được không? Rồi là cái máy nhật quang ký Ok chưa nào? Rồi là máy Vin Rồi um, Tiếp tục này Tiếp tục Máy đo chấn động vỏ quả đất này Ok chưa? Rồi, chúng ta có bốn cái loại máy như thế này Trong vườn của anh thanh niên Thế đoạn này chúng ta dùng để làm gì đấy? Dùng đoạn này chúng ta dùng để làm gì đấy? Hay là chỉ là anh thanh niên kể về cái công việc của anh? kể về tính chất công việc của anh ở đây nhá chúng ta hãy khai thác cái đoạn dẫn chứng này thứ nhất thứ nhất là anh thanh niên kể về cái công việc của mình và ta thấy được tính chất công việc của anh là đòi hỏi cái sự chính xác cao đúng không chính xác này tỉ mỉ này đó đấy là một thứ hai vẫn cùng là cái đoạn này nhá chúng ta thấy là anh thanh niên kể về nó một cách đầy hào hứng Kể về các loại máy này đầy hào hứng luôn Như là giới thiệu một cái gì đấy rất là hay ho cho mọi người được biết đến ấy Thế khi mà chúng ta không tự hào về nó Khi mà chúng ta không yêu mến nó thì làm sao có thể kể một cách đầy hào hứng như thế được Đúng không? Đấy là ý thứ hai nhá Ý thứ ba này Ý thứ ba Mặc dù chúng ta biết là cái công việc qua lời kể của anh nhá Công việc này hiện lên rất là phức tạp Đòi hỏi rất nhiều những cái kỹ thuật cao và phải có khả năng chuyên môn thì mới làm được Nhưng cái giọng điệu của anh kể như thế nào Đây nhá Đây đây, đây, đây, đoạn bên trên này này Công việc của cháu cũng quanh quẩn mấy chiếc máy ngoài vườn này thôi Tức nghĩa là rất là khiêm tốn Đúng không? Rất là khiêm tốn kể về cái công việc của mình ở đây không phải là anh khoe ra là anh làm việc vất vả lắm đấy nhá Không phải là anh khoe ra là gì Là đây này bao nhiêu loại máy hôm nào cũng phải đo đạc hơi bị tìa, cẩn thận, hơi bị tỉ mỉ đấy Không, anh không khoe như thế đúng không? Anh kể về công việc của mình Thứ nhất là bằng sự hào hứng Và thứ hai là bằng cái sự khiêm tốn đúng không anh chỉ coi cái công việc đấy nó rất là bình thường nó rất là đơn giản và ai cũng có thể là là là là uh, có thể hoàn thành được cái công việc này đúng không chỉ cần là tỉ mỉ chỉ cần là chính xác đấy cái giọng điệu của anh thanh niên là chúng ta thấy được như thế ok chưa nào uhm. <laughs> ok chưa rồi đấy là cái đoạn dẫn chứng thứ hai là cái đoạn mà anh thanh niên kể về bốn loại máy nhá Em nhớ chưa? Thế là chúng ta đã có hai hai cái đoạn dẫn chứng rồi. Tiếp tục này, đoạn dẫn chứng tiếp theo. Đây, đây đây đây đây Cháu lấy những con số mỗi ngày báo về nhà bằng một máy bộ đàm 4 giờ, 11 giờ, 7 giờ tối, lại 1 giờ sáng Bản báo ấy trong ngành gọi là ốp Công việc nói chung dễ, chỉ cần chính xác Ok, rồi tiếp tục Đây, là cái đoạn này Chỉ cần chính xác nhá Thế đoạn này thì chúng ta thấy được cái nội dung gì ở đây nhỉ? Chúng ta thấy này, đó là bốn cái khung giờ ốp Và như vừa rồi chị nói đấy, bốn cái khung giờ ốp đấy nó trải dài cả một ngày được không? Thì chúng ta thấy được là gì? Là công việc của anh cũng rất là vất vả Không phân biệt là ngày hay là đêm Đúng chưa nào? Bốn cái khung dấu đấy trải dài cả một ngày luôn. Và thứ hai nữa là chúng ta thấy được cái gì? À, đây nhá, anh thanh niên kể về nó này. Công việc nói chung dễ, chỉ cần chính xác, lại tiếp tục thấy được cái sự khiêm tốn. Đúng không? Ok chưa? Rõ ràng người ta thấy nhá, bốn cái khung giờ đó là bốn cái khung giờ không phải là lúc nào người ta cũng có thể hoàn thành tốt được, lúc nào người ta cũng có thể sẵn sàng bước ra khỏi nhà để đi ốp được. Nhưng mà anh cho rằng là công việc nói chung như thế cũng dễ thôi, chẳng có gì phức tạp. Đúng không nào? Chỉ cần chính xác. Đấy, anh thanh niên kể về nó bằng cái sự khiêm tốn, đúng không? Rồi, tiếp tục này, dẫn chứng tiếp theo. Đây, gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc 1 giờ sáng. Dép bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ trực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ. Nó như gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống như cái chổi lớn, như một nhát chổi lớn quét đi tất cả, ném vứt lung tung. Những lúc im lặng, lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy, xong việc trở vào không thể nào ngủ lại được thế đoạn này đoạn này rất là hay đúng không nào chúng ta thấy được cái gì thấy được là cái sự khắc nghiệt của thời tiết nơi mà anh thanh niên làm việc đúng không đầu tiên là sự khó khăn Ok chưa? Và tác giả đã dùng nghệ thuật gì? À, ở đây tác giả đã dùng nghệ thuật là có sự liệt kê nhá. Đúng không? Có sự liệt kê ra rất nhiều những cái khó khăn. Đây, mưa tuyết này, à rét này, mưa tuyết này, đúng không nào? Rồi là uh, ngọn nền bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng Sách đèn ra vườn gió tuyết và lặng im bên ngoài như chỉ trực chờ Đây biện pháp so sánh nữa này Đúng không nào? Biện pháp so sánh nữa này Để có thể thấy cái gì? À, để thấy được rõ nhất thấy được sinh động nhất, chân thực nhất cái cuộc sống khó khăn của anh thanh niên đúng không nào cái hoàn cảnh sống đầy khắc nghiệt của anh thanh niên đấy hoàn cảnh sống và làm việc rất là khắc nghiệt nhưng quan trọng kết quả là gì kết quả anh thanh niên thì không nói là là nhưng cuối cùng lúc nào cháu cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình anh thanh niên thì không nói như vậy anh chỉ kể về cái lần mà báo uh, báo về đi ốp lúc 1 giờ sáng thôi nhưng qua đó chúng ta thấy được rằng là gì là ngày ngày anh thanh niên vẫn hoàn thành tốt cái khung giờ như thế thì anh mới có được những cái cảm nhận chân thực như thế này Đúng không? Mặc dù nhá, mặc dù là ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Nhưng đối lập với tất cả những cái điều đấy Đây, chỉ có một câu cuối là chúng ta thấy được này Xong việc, trở vào không thể nào ngủ lại được Đúng không? Xong việc trở vào không thể nào ngủ lại được Đấy chỉ cần một câu cuối như thế thôi nhá Sau rất nhiều những lời văn tả lại Đúng không nào? Kể lại cái lần đi ốp rất là khắc nghiệt như thế Nhưng chỉ cần một câu chốt là Xong việc trở vào không thể nào ngủ được Là chứng tỏ anh thanh niên có hoàn thành được công việc của mình không? Có đúng không nào các em? Nhá, có Anh hoàn thành tốt công việc của mình Đấy, các em thấy hay không? Tức nghĩa là gì? Tức nghĩa là anh thanh niên kể về mình nhá Nhưng chủ yếu là nói về những cái hàng ngày để giúp người ta hình dung ra được Chứ không có chút gì là tự ca ngợi bản thân Không có chút gì là là than vãn Hay là không có chút gì là nhấn mạnh cho người ta thấy được là anh cũng đang uh, vĩ đại đấy Anh cũng đang gọi là là là là dũng cảm lắm đấy Không anh không kể như thế, anh chỉ đơn thuần là kể lại cho người ta hình dung ra được về công việc của anh thôi. Nhưng qua đấy chúng ta thấy hiện lên biết bao nhiêu là vẻ đẹp, đúng không nào? Biết bao nhiêu là vẻ đẹp. Rồi, thế thì chúng ta đã khai thác xong nhá. Xong cái thao tác thứ hai là đọc kỹ từng dẫn chứng một và chỉ ra nội dung của từng dẫn chứng. Uhm, bây giờ bây giờ chúng ta làm thao tác thứ ba là hãy sắp xếp nó lại theo một trình tự nhất định. Được không nào? Hãy sắp xếp nó lại theo cái hệ thống luận điểm làm sao cho nó thật là khoa học. Đầu tiên, cả cái đoạn này chúng ta thấy có xuất hiện một số những cái nội dung như là anh có tình yêu với công việc này, hiểu rõ tính chất công việc của mình, rồi anh có sự khiêm tốn này, anh có sự chính xác tỉ mỉ này, có sự hào hứng này. Đấy, ở đây lại khiêm tốn tiếp này. Ok chưa? Rồi hoàn cảnh sống vất vả, khó khăn nhưng mà anh vẫn vượt lên và hoàn thành tốt công việc của mình. Vân vân. Ok, thế thì ở đây chúng ta sẽ chia ra thành những luận điểm như thế nào Đó, ờ, Về vẻ đẹp của anh thanh niên nhá Trước hết, luận điểm 1 Anh thanh niên rất yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Điều đó thể hiện qua những dẫn chứng Thứ nhất là anh hiểu rõ tính chất của mình này Tính chất công việc của mình này Được không nào? Ok chưa? Rồi, anh làm việc với sự chính xác, tỉ mỉ và trách nhiệm cao này Đúng chưa? Ok chưa? Rồi là gì? Anh chiến thắng mọi vất vả và khó khăn để hoàn thành tốt công việc của mình Mặc dù là ở trong thời tiết khắc nghiệt nhưng vẫn đi ốp thường xuyên và đầy đủ Đúng chưa? Đấy, và cái thứ tư cái dẫn chứng thứ tư để chứng minh cho cái tinh thần trách nhiệm cao, cái tình yêu nghề của anh Đó chính là cái giọng điệu mà anh kể với mọi người Giọng điệu đầy hào hứng Đúng không nào? Đầy vui tươi và hào hứng Đấy, ok chưa? Rồi, đấy là vẻ đẹp thứ nhất nhá Trong đoạn này thôi đấy, trong cái đoạn này chúng ta có thể xây dựng được là như vậy Tiếp tục Vẻ đẹp thứ hai của anh thanh niên trong đoạn này chúng ta xây dựng được là gì? Như vừa rồi chị nói đấy À đúng rồi, chính xác Ở đây chúng ta thấy là anh thanh niên còn có vẻ đẹp thứ hai là sự khiêm tốn Đúng chưa? Là sự khiêm tốn Khi mà anh nói rất tỉ mỉ về công việc của mình Nhưng thường xuyên khẳng định là công việc đó không hề khó Đây, công việc của cháu chỉ quanh quẩn mấy chiếc máy ngoài vườn này thôi Rồi là gì? Công việc nói chung dễ, chỉ cần chính xác Đúng không? Và anh kể về những khó khăn bằng giọng điệu rất là khiêm tốn Chứ không hề là than vãn hay là không hề muốn mọi người ca ngợi mình Đúng không? Ok chưa? Đó, thế là vẻ đẹp thứ hai là sự khiêm tốn Vậy là trong cả cái đoạn trích này Chúng ta thấy chủ yếu là về công việc của anh thanh niên đúng không? Nhưng khi khai thác kỹ Các em sẽ thấy thêm nhiều những cái nét nữa Nhiều những cái vẻ đẹp nữa của anh thanh niên Mà ta thấy được Điển hình đó chính là sự khiêm tốn ở đây đấy Đúng không? Chứ bình thường chúng mình phân tích về sự khiêm tốn Thì chúng ta đưa ra là anh thanh niên nhất quyết không để cho ông họa sĩ vẽ mình Đúng không nào? Từ chối khiến cho ông họa từ chối việc ông họa sĩ vẽ mình bởi vì anh cho rằng có nhiều người xứng đáng được vẽ hơn anh Bình thường chúng ta phân tích sự khiêm tốn là như vậy đúng không? Nhưng cái sự khiêm tốn đấy nó còn thể hiện ngay trong từng cái lời nói Ngay trong từng cái cử chỉ của anh thanh niên nữa cơ Ok chưa nào? Rồi đấy nhá đó, đó là một cái ví dụ và đây cũng là một cái đoạn trích rất là đặc sắc ở trong tác phẩm này. Chị mong rằng là qua cái việc mà chúng ta khai thác đoạn trích này, các em sẽ biết áp dụng trong việc phân tích những đoạn trích khác nữa. À, về các tác phẩm thơ đúng không? Về các tác phẩm thơ thì chị đã từng phát trực tiếp rất là nhiều rồi, đúng không nào? Thế thì trong chiều nay chị sẽ nhờ các anh chị uh, ở trong ban biên tập các anh chị sẽ làm một cái bài đăng được không nào đăng ở trên fanpage một cái bài đăng tổng hợp link của tất cả những cái buổi phát trực tiếp về thơ trước đây nhá được không các em có thể vào đấy các em xem lại uh, về những tác phẩm mà mình cần ôn tập ok không nào ừ <laughs> Được không? Còn chiến dịch của chúng ta là diễn ra trong vòng 7 ngày Từ hôm qua cho đến chủ nhật tuần này Thế nên rằng vẫn còn rất nhiều những buổi học nữa Chị mong là các bạn sẽ cứ đúng giờ 12 giờ trưa Các em vào học cùng với chị Đây, như ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng với nhau ôn tập qua về À, về nhân vật anh thanh niên rồi đấy Về cái kỹ năng, tiếp tục là trau dồi cái kỹ năng phân tích một đoạn trích văn xuôi Đúng không? Ok chưa? Ừ nhá Rồi thế trở lại này trở lại Ở đây chị vừa mới chỉ đưa ra cho chúng mình một cái vẻ đẹp của anh thanh niên thôi đúng không Chúng ta còn thấy được vẻ đẹp gì của anh thanh niên nữa À anh thanh niên còn là một người có tinh thần lạc quan Có tình yêu tha thiết cuộc sống Đúng chưa? Điều này chứng minh qua việc là gì? Anh luôn biết tạo cái niềm vui trong công việc của mình bằng việc trồng hoa này, nuôi gà này, đọc sách này, đúng không? Và anh sắp xếp cái công việc của mình, cuộc sống của mình một cách vô cùng gọn gàng, ngăn nắp và đặc biệt, đặc biệt nhá, cái tinh thần lạc quan và cái tình yêu tha thiết cuộc sống này còn giúp anh truyền cảm hứng đến cho cô kỹ sư nữa cơ. Các em còn nhớ cái chi tiết là cô kỹ sư nhận bó hoa rất to, nhưng mà anh, cô còn cảm nhận được một bó hoa nào khác nữa mà anh trao cho cô không? cái bó hoa nào khác nữa đấy đó chính là sự truyền cảm hứng đúng không nào truyền cảm hứng sống này đó chính là truyền cảm hứng về sự lạc quan về cái sự quyết tâm theo đuổi cái con đường mà mình đã chọn và đó đó cũng chính là một minh chứng cho tinh thần lạc quan và yêu tha thiết cuộc sống của anh thanh niên đúng không nào Ok chưa? Đấy, chúng mình có thể khai thác và chúng mình chọn lọc dẫn chứng khi mà chúng ta đi theo cái cách như thế này. Nhớ nhá, nhưng nếu như mà đề bài cho vào một đoạn trích cụ thể thì các bạn lại phải dùng một cách khác, chúng ta lại phải bám sát vào đoạn trích đấy thôi, chứ không phải là dùng những cái dẫn chứng không nằm trong đoạn trích đấy để mình chứng minh thì như thế là lạc đề mất rồi. Đúng không nào? Ok chưa? Rồi, đấy là vẻ đẹp thứ hai nhá. Vẻ đẹp thứ ba của anh thanh niên. Anh thanh niên còn là một người rất chân thành, cởi mở và hiếu khách. Ừ. Rất chân thành này. Cởi mở này. Hiếu khách này. Rồi, đến đây nhá <laughs> Đến đây các bạn nhỏ 2K7 đã thấy được là lên lớp 9 chúng ta học nhiều những cái kiến thức như thế nào chưa? Cùng một nhân vật nhưng mà mỗi cái kiểu hỏi, mỗi cái dạng bài khác nhau lại có những cái kiến thức cần phải áp dụng khác nhau. Đúng không? Lại có những cái kỹ năng cần phải áp dụng khác nhau. Còn đối với các anh chị 2K6 đây này là phải trau dồi thật tốt cái kỹ năng này. Thời gian còn có một tuần nữa thôi, đúng không? ok chưa đấy rồi thế cái sự chân thành cởi mở lạc quan à cái sự chân thành cởi mở và hiếu khách này thể hiện thông qua à thông qua chính cái sự thèm người của anh cái sự thèm người đấy cái chữ thèm vang lên sao mà nó đáng yêu thế đúng không nào nó chất chứa nhiều những cái ý nghĩa như thế thèm ở đây là mong muốn tột độ nhưng anh mong muốn tột độ cái gì không phải là mong muốn tột độ cái nỗi nhớ phồn hoa đô hội Đúng không nào? Không phải là mong muốn tột độ về cái việc tiếp xúc với những cái giá trị vật chất xa hoa lung linh lộng lẫy đúng không mà ở đây là anh thèm được giao lưu thèm được à bày tỏ tình cảm này thèm được tiếp xúc thèm được lắng nghe những câu chuyện ok chưa và bởi vậy ở đây thèm người là thèm cái gì ở đây là thèm người là cho thấy được là cái sự cởi mở và cái sự chân thành của anh đúng không nào Ok chưa? Các em còn nhớ là lúc mà anh thanh niên kể về cái điều đấy không? Ông họa sĩ thì hỏi là tại sao người ta gọi anh là người cô độc nhất thế gian Rằng anh thèm người lắm Thì anh thanh niên đúng không nào lại nở nụ cười và bảo rằng là gì? Những từ đấy là chỉ có, là của bác lái xe Xong rồi anh kể là uh, lúc đầu anh cũng thấy là anh nhìn những ngôi sao trên bầu trời Nhìn thấy cái sự lẻ loi của nó Và anh cũng nghĩ là phải chăng mình cũng đang rất lẻ loi Nhưng không, nhưng sau đó thì khi làm việc rồi thì anh không còn cái suy nghĩ đấy nữa và thứ hai nữa là anh suy nghĩ về cái sự thèm người của mình suy nghĩ rất là nghiêm túc đấy nhá rằng là gì là uh, đó nếu như mà là nỗi nhớ phồn hoa đô hội thì soàng tức nghĩa là nếu như mà chỉ nhớ về những cái vật chất đúng không nào chỉ nhớ về những cái xa hoa chỉ nhớ về cái cuộc sống xô bồ nhộn nhịp thì thì đấy là soàng xĩnh đúng không nào không đáng để anh có thể thèm đến mức vậy mà ở đây anh thèm người là thèm cái gì là ở đây anh mong muốn được giao lưu này anh mong muốn được tiếp xúc được bộc lộ những cái suy nghĩ và tình cảm của mình đấy và bởi vậy chính bởi cái sự thèm người này chính bởi cái sự thèm người xuất phát từ sự chân thành và cởi mở của anh nên nên anh cùng với cả bác lái xe giống như là hai người hai người bạn với nhau vậy đúng không ok chưa chứ nếu như mà không phải là sự thèm người không phải là cái sự chân thành và cởi mở ấy thì bác lái xe trong những lần mà không thấy anh thanh niên xuống thì bác đã không chủ động đúng không nào đã không chủ động lên tận nơi cất công lên tận nơi để thăm anh đúng không rồi em, bác cũng đã không chủ động giới thiệu anh cho ông họa sĩ và cô kỹ sư đấy ok chưa rồi, đó, một trong những cái dẫn chứng cho thấy sự chân thành, cởi mở và hiếu khách của anh thanh niên Còn, uh, rất rõ rồi, sự chân thành, cởi mở chúng ta thấy là anh thanh niên còn tặng quà này Đúng không nào, tặng quà cho những người mà anh quan tâm và anh yêu mến Ví dụ như là tặng củ tam thất cho vợ bác lái xe Ví dụ như là tặng cho cô kỹ sư bó hoa này Hay tặng người đi xa một giỏ trứng Điều đó, tất cả những món quà đấy, giá trị vật chất có thể không nhiều Nhưng đó là tình cảm, là sự chân thành, là cái sự quan tâm rất là chu đáo của anh thanh niên đối với một mọi người Đúng không? Trong khi mọi người còn đang e dè cho cái cuộc sống của anh Trong khi mọi người còn đang lo lắng và e ngại cho cái cuộc sống còn quá nhiều những cái khắc nghiệt đi Đúng không nào? Quá nhiều cái sự cô độc đi, lẻ loi đi Thì anh vẫn còn biết quan tâm đến mọi người nữa Quan tâm bằng sự chân thành, cởi mở Đúng không nào? Ok chưa? Đấy, rồi khi gặp những vị khách anh trân trọng từng giây phút một Anh mừng rỡ, niềm nở đón tiếp Đó cũng là những dẫn chứng cho thấy cái sự hiếu khách của anh thanh niên Đúng không? Và cuối cùng này, cuối cùng anh thanh niên có vẻ đẹp của sự khiêm tốn thì như chị vừa nói đấy cái sự khiêm tốn này của anh thanh niên trước tiên thể hiện qua việc là anh rất uh, anh rất hào hứng kể về công việc của mình nhưng kể không phải là để mọi người uh, khâm phục anh không phải là để mọi người ca ngợi anh mà anh kể với một cái giọng điệu rất là bình thản đúng không nào và một cái giọng điệu rất khiêm tốn cho rằng công việc của anh như vậy cũng không có gì là đặc biệt đâu cũng không có gì là quá khó khăn đâu đúng không rồi dẫn chứng thứ hai nữa là gì là đối với anh thanh niên được làm việc ở đỉnh Fansipan cao 3140 42 mét mới là lý tưởng Vậy là cái cuộc sống bây giờ của anh nhiều khắc nghiệt như thế, nhiều khó khăn như thế nhưng đối với anh đấy cũng chưa phải là là là, là quá khó khăn đâu, đúng không? Anh rất là khiêm tốn nhìn nhận về nó và anh còn mong muốn được làm việc ở một độ cao lý tưởng hơn. Đấy, rồi cuối cùng là gì? Cuối cùng là anh không à, không đồng ý đúng không nào? Từ chối để cho ông họa sĩ vẽ mình bởi vì anh cho rằng có nhiều người được xứng đáng vẽ hơn anh. Đó, anh kể ra cho chúng ta chân dung của những con người cũng vô danh Đúng không nào? Ở đây chúng ta thấy là những nhân vật này đều không có tên đúng không không có tên không có tên cụ thể bởi vì sao bởi vì tác giả cũng mong muốn là để khắc họa chân dung những con người biết cống hiến này những con người cống hiến một cách lặng thầm Ok chưa? Cũng kiểu như là không ai nhớ mặt đặt, tên nhưng họ đã làm ra đất nước. Nếu như thời kỳ chiến tranh là có những con người như thế thì ở đây trong thời kỳ hòa bình rồi, trong cái thời kỳ mà cả miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội rồi thì cũng cần lắm những con người biết cống hiến, biết hy sinh, đúng không? Đó, bằng cái sự khiêm tốn của mình Đó chính là chân dung những con người vô danh ở Sapa Nhưng họ đã góp phần làm nên một Sapa sôi động Nếu như đặt ra câu hỏi Sapa có lặng lẽ không? Thì câu trả lời của chúng ta là không, đúng không? không nào? Sapa không lặng lẽ, Sapa luôn sôi động, nhộn nhịp bởi chính có những con người luôn làm việc và lo nghĩ cho đất nước. Đúng không nào? Ok chưa? Nhá, đó Thì đấy, chúng ta có thể chỉ ra những cái dẫn chứng Những cái chân dung những con người mà Là góp phần làm nên một Sapa sôi động này Và góp phần làm nên cái sự thành công Trong công cuộc đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội Họ có một điểm chung là gì? Thứ nhất, họ vô danh, đúng không? Nhưng thứ hai là họ rất đam mê họ làm cái công việc của mình bằng cái tình đam mê bằng cái sự đam mê ấy. ví dụ như là ông kỹ sư ở vườn rau sapa quyết tâm còn làm thay những công việc của ông cơ mà hàng ngày mấy nghìn cây như thế nhưng ông cứ tỉ mỉ đúng không nào cẩn thận thụ phấn cho cây su hào với một cái mong muốn là gì à với một cái mong muốn nó rất giản đơn thôi là để cho củ su hào mà nhân dân miền bắc ăn được to và ngọt hơn đúng không rồi là gì nữa rồi là anh đồng anh cán bộ nghiên cứu xếp cả năm cả tháng chả đi đâu bao giờ bởi vì anh sợ rằng là gì cứ hệ anh đi đâu mà bỏ lỡ mất xét thì thôi rồi đúng không rất là lo lắng cả một cuộc đời cả một tuổi trẻ chỉ suy nghĩ cho công việc thôi nhưng đấy không phải là sự đam mê mù quáng không phải là là đam mê không có lối à, không có điểm dừng mà chúng ta hãy để ý đến mục đích của họ cái lý tưởng của họ khi mà họ đam mê như thế đúng không nào đối với cả ông cán bộ ở vườn rau sapa thì cái lý tưởng của ông là mong muốn cho củ su hào của người dân miền Bắc ăn được to và ngon hơn. Một cái lý tưởng rất cao đẹp đúng không? Thế còn đối với cả đồng chí nghiên cứu xét thì sao? Cái lý tưởng của anh là gì? À làm ra làm ra cái bản đồ xét để có thể khai thác được để cho nhân dân ta, đất nước ta có thể khai thác được thật là thật là nhiều những cái tài nguyên đúng không nào? Của chìm nông, của chìm sâu. Chỉ cần nhờ có cái bản đồ xét đấy thôi là có thể khai thác được. Đó, cái lý tưởng của họ đẹp đến như thế cơ mà Chứ chúng ta đừng chỉ dừng lại ở việc là họ cống hiến như thế nào nhá Hãy chỉ ra cái lý tưởng cao đẹp của họ Đó chính là cái động lực để họ có thể đam mê làm việc mà không quản ngại những cái khó khăn Không quản ngại những cái gian khổ Không quản ngại những cái điều chắc trở trong cuộc sống, đúng không? Ok chưa? Và anh thanh niên cũng như vậy anh thanh niên cũng như vậy đó vậy là ở đây chúng ta thấy là gì về nhân vật anh thanh niên chúng ta có bốn vẻ đẹp chính và trong đó có rất nhiều những cái dẫn chứng để chúng ta sử dụng Nhớ chưa? Có rất nhiều những cái dẫn chứng để chúng ta sử dụng. Hôm nay chúng ta đã cùng với nhau ôn tập về lặng lẽ Sapa rồi này. Đúng không nào? Cùng với đó là khảo sát lại và rèn luyện lại cái kỹ năng phân tích một đoạn trích văn xuôi. Đúng không? Kiến thức khá là nhiều đấy. Mong rằng là sau buổi hôm nay các em sẽ xem lại luôn về tác phẩm này, xem còn gì mà chưa chưa nắm chắc hay không thì phải nắm rõ luôn nhá, chứ không để dành được nữa đâu. Không có chuyện để dành ngày mai hay là để dành ngày kia nữa đâu. Ngày mai ngày kia đi thi rồi còn đâu nữa mà để dành. Đúng chưa nào? Rồi nhá Ok, và những bạn nhỏ 2K7 nếu như mà có đang xem những phần kiến thức như thế này mà em thấy nhiều quá, em thấy khó quá thì cũng đừng sợ hãi nhá. Nhắn tin về cho chị để nhận được cái lộ trình học cho chúng mình để làm sao đến lúc mà chúng mình sắp thi giống như hai giống như các anh chị 2K6 bây giờ đây này, nhưng mà chúng ta sẽ có thêm sự tự tin hơn, được không? Không có nhiều cái quá không có quá nhiều cái sự lo lắng nữa. Ok chưa nào? Rồi, đấy là nội dung của buổi học ngày hôm nay các em nhé. Buổi ngày mai chị lại tiếp tục gặp lại các bạn trong phần phát trực tiếp vào lúc 12 giờ trưa, buổi thứ ba của chiến dịch tổng ôn. Hãy cùng vào xem xem là ngày mai chúng ta sẽ ôn tập về tác phẩm nào nhá. Được không nào? Ừ, ok. Rồi. <laughs> Cảm ơn các em rất là nhiều vì đã lên tương tác rất là tích cực cùng với chị Đó, có bạn nào chụp lại được những cái khoảnh khắc mà rất nhiều bạn chúng ta đang hăng say vào học cùng với nhau Thì hãy lưu lại, được không nào gửi về cho chị Coi như là một cái lần mà chúng ta ghi nhận cái sự cố gắng của tất cả mọi người Ok chưa? Ừ, ok không nào? Rồi, còn bây giờ thì chị sẽ kết thúc phần phát trực tiếp này tại đây Cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các em trong buổi học ngày mai nhé Bye bye